Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 4 tháng 7 năm 2021, tức ngày 25 tháng 5 năm 2021 âm lịch, ngày Quý Sửu, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Quý Sửu hôm nay là Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ. Con giáp xung tháng Giáp Ngọ là Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần. 1. Tử vi tuổi Tý, Lục hợp quý nhân che chở cho vận trình hôm nay của người tuổi Tý khá suôn sẻ, bản mệnh thoải mái đón một ngày làm việc rất bình yên. Mối quan hệ đồng nghiệp hòa hợp khiến công việc tiến triển thuận lợi hơn hẳn thường ngày. Bản mệnh chính là người có vai trò gắn kết tập thể. Tuy nhiên, tác động của tỷ kiến khiến con giáp này dễ bị thị phi, tiểu nhân quấy rối do có kẻ bắt đầu so bi, hoặc cố gắng hạ bệ bạn để thế vị trí của bạn. Người đó có thể là người thân quen mà bạn không ngờ tới vì họ biết rõ nhược điểm của bạn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 dù số bạn hòng chiếm đoạt lợi ích của bạn, khiến cho con giáp này mất bao công sức mà cuối cùng chẳng được hưởng thành quả do chính tay mình làm ra. Tiền bạc thất thoát khi mà chỉ còn chút xíu nữa sẽ vào túi mình, những chú trâu chưa chắc đã tìm ra được nguyên nhân, chỉ đành ngậm ngùi tiếc nuối và tự trách bản thân cả tin mù quáng. Cho nên làm gì, nói gì, bạn cũng phải nắm chắc mọi thứ rồi mới được tiến hành. Thổ khí vượng là dấu hiệu cảnh báo sự giảm sút về sức khỏe của con giáp này, Bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến chuyện ăn uống, chú ý đề phòng các bệnh về đường tiêu hóa, cẩn thận kẻo đau dạ dày. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Thương quan ảnh hưởng khiến người tuổi dần có thể trở nên bi quan, mệt mỏi và thiếu tự tin về con đường mình đã chọn. Chính những suy nghĩ tiêu cực sẽ trở thành rào cản trên con đường rộng mà bạn đi trong tương lai. Lúc này, mọi việc có xu hướng trì trệ và bạn cần phải cố gắng và nỗ lực gấp đôi bình thường để vượt qua khó khăn trong công việc. Nếu không bạn dễ bị đồng nghiệp gây khó dễ, cấp trên khiển trách vì tinh thần thiếu tập trung. Mộc khắc thổ, những chú hổ đừng cố gượng ép bản thân, nhất là trong chuyện tình cảm. Cảm xúc là điều không thể che giấu hay cưỡng ép được. Bạn nên tôn trọng người khác cũng như chính bản thân mình bằng cách thẳng thắn đối mặt với chính tình cảm của mình. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Xem tử vi miễn phí 12 con giáp cho biết trong ngày hôm nay thực thần ghé thăm mang đến cho người tuổi mão một ngày chủ nhật có lọc lá lắm nhé. Đó có thể là một khoản tiền thưởng nhờ những nỗ lực bền bỉ của bạn hoặc lời mời ăn uống từ bạn bè khiến bạn vô cùng bất ngờ. Đây chính là những tín hiệu tích cực cho một ngày xuân sẻ của bản mệnh. Hơn nữa, nhờ vận may và vận trình tài lộc khởi sắc mà bạn sẽ có nguồn thu đáng kể trong thời gian này người làm kinh doanh buôn bán sẽ có nhiều cơ hội phát tài trong ngày hôm nay nếu biết nắm bắt cơ hội đó. Ngũ hành xung khắc, đường tình duyên ngày chủ nhật này của tuổi mão lại không được suôn sẻ cho lắm. Người độc thân cần nhiều dũng khí hơn để tiến tới, bày tỏ tình cảm với người mình thương. Đứng trước chuyện tình cảm, bạn bỗng trở nên rụt rè và nhút nhát đến lạ lùng. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn, Sửu thìn tương phá, người tuổi thìn trong hôm nay tốt nhất nên tránh xa khỏi các cuộc tranh cãi, xung đột kẻo rước họa vào thân. Hãy cố gắng giữ cái đầu lạnh và cố gắng tránh xa sự khích tướng của người khác. Tốt nhất bạn cứ tập trung vào công việc của mình thì hơn, đừng lo chuyện bao đồng. Chính quan hiệp lực, con giáp này biết nắm bắt cơ hội đang trong tầm tay, phát huy hết năng lực sẵn có của mình, đồng thời đào sâu tìm tòi những tiềm năng chưa phát triển nên tài lộc gặt hái được không hề tầm thường. Nguồn thu đó giúp cho tài chính của bạn khá dư giả và thoải mái thực hiện những kế hoạch mà mình ấp ủ từ lâu. Thổ khí vượng có thể gây ra một số triệu chứng bất ổn cho sức khỏe của con giáp này. Bạn dễ vì thế mà mệt mỏi và căng thẳng, không còn tâm trạng để ăn uống nghỉ ngơi, nếu cứ mãi kéo dài thì sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn. Cố gắng sinh hoạt điều độ bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi Tỵ. Hôm nay, người tuổi Tỵ có tam hợp giúp đỡ nên dù gặp nhiều khó khăn bạn vẫn bình tĩnh chống đỡ và phát triển công việc một cách nhanh chóng. Trong quá trình tiến hành các kế hoạch đã định có không ít rắc rối cản trở nhưng đều được bạn giải quyết bằng năng lực sẵn có nên không thể gây ảnh hưởng gì đáng kể. Hơn nữa, tài lộc của con giáp này đang giữ được mức ổn định khi mà có chính tài trợ mệnh. Bạn giỏi kiếm tiền, làm việc tốt và không ngừng mở rộng cơ hội của bản thân, không hài lòng với tình trạng hiện tại, có một điểm cần nhắc nhở là đừng quá tham lam và nóng vội, thành công cần nền tảng vững chắc nếu không sẽ nhanh chóng sụp đổ. Hỏa sinh thổ, nhờ có vận đào hoa đưa đẩy, có thể bản mệnh sẽ gặp được người khiến trái tim mình rung động trong những tình huống rất bất ngờ. Đừng mãi e rè nữa nhé, duyên đến mà không nắm chắc thì nó sẽ đi rất nhanh đấy. Người biết nắm bắt sẽ là người xứng đáng có hạnh phúc. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Sửu ngọ tương hại có thể là nguyên nhân khiến người tuổi ngọ tự tin thái quá vào ngày hôm nay. Bản mệnh không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai cả và lúc nào cũng muốn là người dẫn đầu. Bạn có thể gặp nhiều rắc rối vì việc này. Con giáp này cũng cần phải chú ý đến cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người khác. Khi muốn góp ý cho ai, bạn nên dùng những từ ngữ uyển chuyển, tránh dùng những từ quá trực tiếp gây tổn thương người nghe. Thiên tài xuất hiện trong tử vi hôm nay của ngọ báo hiệu bản mệnh có thể sẽ có người giới thiệu cho việc làm thêm để cải thiện thu nhập. Với người làm kinh doanh, thứ năm này của bạn khá bận rộn khi phải xử lý hàng loạt đơn hàng. Tuy vất vả một chút nhưng bạn hài lòng với tình trạng bận rộn này. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8. Tử vi tuổi mùi Người tuổi mùi có thể phải đối mặt với chuyện buồn tình cảm trong ngày sửu mùi tương xung, vợ chồng tranh cãi, mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt, gây ra sự căng thẳng, ức chế cho con giáp này, bản mệnh không tìm được cách để hóa giải cho hợp lý. Bạn cần nhiều thời gian hơn để hài hòa lối sống giữa hai người. Khi có thiên quan xuất hiện nhắc nhở người tuổi mùi cần phải cẩn thận và tập trung khi xử lý tài liệu vì rất có thể người khác sẽ lợi dụng thiếu sót của bạn để gây phiền phức. Bạn nên lưu tâm để cẩn trọng hơn thay vì tỏ ra khó chịu với người đã chỉ ra lỗi của bạn.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 Tử vi tuổi thân Chính Ấn Độ mệnh, người tuổi thân bằng vào sự nhanh nhẹn và hoạt bát của mình mà có cơ hội thăng tiến rõ ràng hơn hẳn những người cạnh tranh cùng vị trí. Lại thêm sự khéo léo trong giao tiếp sẽ là chiếc chìa khóa giúp bạn tiến đến thành công một cách dễ dàng hơn. Dường như không có khó khăn nào có thể cản bước bạn vào lúc này, với tài trí và tinh thần mạnh mẽ bạn thoải mái trong việc xử lý các vấn đề xảy ra bất ngờ. Tuy nhiên, bạn nên tỏ ra là người khiêm nhường và tránh nhận thành quả từ người khác để có thể được đánh giá cao hơn. Ngũ hành tương sinh mang tin vui đến cho chuyện tình cảm của những chú khỉ. Dù là người đã có gia đình hay nửa kia, bạn sẽ có cơ hội cùng họ hâm nóng chuyện tình cảm. Còn nếu vẫn độc thân, bạn cũng sẽ siêu lòng với ai đó đang ở xung quanh mình. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu. Người tuổi giàu gặp được quý nhân tam hợp trong ngày hôm nay nên dù không có năng lực quá xuất sắc thì bạn vẫn sẽ được người khác giúp đỡ để vượt qua mọi khó khăn. Con giáp này dù làm gì cũng thuận lợi hơn người khác, không gặp phải những tình huống khó khăn nên thành công đạt được cũng dễ dàng hơn mấy phần. Chẳng những vậy, bản mệnh còn gặp được thiên ấn nên có thể được người có chức có quyền nâng đỡ, đây là thời điểm thích hợp để tận dụng tài lực của mình nếu muốn thăng tiến sự nghiệp. Có vẻ như sau bao nỗ lực vất vả thì nay bạn đã được hưởng thành quả xứng đáng thuộc về mình. Thổ sinh kim, người tuổi này đã gác lại quá khứ sau lưng để nắm lấy hạnh phúc trước mắt. Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình và bạn cũng thế. Tình yêu đã đến gõ cửa thì đừng để vụt mất bạn nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất, Sửu Tuất tương hình, người tuổi Tuất đang vô tình gây tổn thương cho người khác bằng những lời nói quá thẳng thắn trong ngày hôm nay. Dù mục đích của bản mệnh là muốn tốt cho đối phương đi chăng nữa thì vẫn có thể gây ra những phản ứng trái chiều. Hãy chú ý đến cách diễn đạt của mình hơn. Chính quan phù trợ, công việc của người tuổi này có những bước tiến triển rõ ràng. Bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, nhờ thế mà cho dù bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng được mọi người ủng hộ. Tình hình sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh cần hết sức lưu ý trong ngày thổ khí đương vượng như hôm nay. Quá mải mê cho công việc mà không chăm lo cho sức khỏe, bạn có thể phải trả giá đắt vì điều đó. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi. Kiếp tài cản trở, việc kiếm tiền của tuổi hợi trở nên khó khăn hơn hẳn. Bốn dĩ cách thành công không còn xa nữa nhưng vì nhẹ dạ cả tin mà bạn có thể sẽ phải trả giá đắt, dẫn đến mất tiền hao của. Cuộc sống vốn luôn đầy rẫy những điều bất ngờ và khó lường trước, dù điều gì xảy ra, hãy làm mọi cách để có thể duy trì kế hoạch của mình đúng như dự kiến ban đầu. Hãy tự tin cho thấy bạn phù hợp như thế nào với vai trò không thể thay thế trong tập thể nhé. Ngũ hành xung khắc, bản mệnh và nửa kia dễ gặp phải trục trặc trong chuyện tình cảm. Bạn nghi ngờ người ấy có điều gì đó giấu giếm mình. Có thể tất cả những gì bạn nghĩ chỉ là hiểu lầm mà thôi, hãy trò chuyện thẳng thắn với nhau trước khi đưa ra bất cứ lời buộc tội nào. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ